phúc ở trên nhân gian có ai chọn niềm đau ở trên nhân gian có ai chưa từng từng đau thương tình yêu vì tình yêu hơn ghen và nhiều lần đã mất đi người mình yêu từ khi yêu em tôi đây đã chấp nhận vì biết con tim của em là mối đã từng nhiều lần tôi bỏ qua nhiều lần đã thứ tha vì muốn có em bên vì tôi đã quá yêu em hay tại vì tôi đã cho sai lầm đường tình duyên này chia rẽ đôi em vội vàng bước đi nhìn hạt mưa đêm môi vỡ òa tôi khóc khóc cho tan vơi đi tôi khóc cho chính mình và đêm dường như đang khép lại nhìn hạt mưa đê môi coi lòng tan nát nát tan rồi câu hẹn ước em ơi mau về đi anh nơi đây chờ em bình minh dừng hé lên chân trời đã chấp nhận vì biết con tim của em lắm mối đã tình nhiều lần tôi bỏ qua nhiều lần đã thứ tha vì muốn có em bên mình cũng tại vì tôi đã quá yêu em hay tại vì tôi đã cho sai lầm đường tình duyên này chia rẽ đôi em vội vàng bước nhìn hạt mưa đêm môi vỡ òa tôi khóc khóc cho tan vơi đi tôi khóc cho chính mình lạc ở nơi đâu hỡi em hãy trở về đây bên anh khi màn đêm dường như đang khép lại nhìn hạt mưa đêm môi coi lòng tan nát nát tan rồi câu hẹn ước em ơi mau về đi anh nơi đây chờ em bình minh dừng hẽ lên chân trời khóc cho tan vơi đi tôi khóc cho chính mình lạc ở nơi đâu hỡi em hãy trở về đây bên anh khi màn đêm dường như đang khép lại nhìn hạt mưa đêm môi, coi lòng tan nát nát tan rồi câu hẹn ước em ơi mau về đi anh nơi đây chờ em bình minh dừng hé lên chân trời dương há lên trên trời